Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá máy cắt nhôm hai đầu kính mắt K20 được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần thương mại xuất khẩu kính mắt. Đây là dòng máy ờ, cắt nhôm hai đầu mới nhất Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin.